Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường tuần từ 22 cho đến 26 tháng 3 năm 2021 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý biết, tuần qua thì cậu vàng tiếp tục là một tuần tăng giá. xuống chính của cậu vàng là tăng. Trong tuần thì tôi kỳ vọng là cậu vàng đầu tuần test về vùng quanh 1700 cho chúng ta mua nhưng thực tế cậu vàng không test về vùng đó. Cậu vàng ờ, đầu tuần tăng luôn. À, chạm đến vùng 1755 sau đó là cầu vàng điều chỉnh xuống test đúng cái uh, kênh cái chen hỗ trợ tăng giá ở vùng 1920 sau đó là quay đầu tăng hiện nay thì cậu vàng lại đang tiệm cận với cái uh, kháng cự cái uh, chen uh, kháng cự trước đó và nhiều khả năng tuần sau cậu vàng sẽ vượt qua chen này và chen kháng cự này sẽ chuyển thành hỗ trợ do vậy xu hướng chung của cậu vàng tuần tới vẫn là xu hướng tăng giá và ưu tiên của chúng ta vẫn là ưu tiên dưới mua lên nhé trước khi đi vào phân tích chi tiết cậu vàng và điểm mua bán của chúng ta trong tuần tôi sẽ điểm qua cái ờ, thông tin của cậu vàng tu tuần qua ờ, và thông tin tuần tới tuần qua thì chúng ta có những lệnh rất là chính xác ví dụ như lệnh ờ, vàng của chúng ta canh dưới mua lên chỉ một chiều mua lên rất là hợp lý đấy lệnh canh vùng à, bán xuống 65 thì nó không lên đến nơi nó điều chỉnh xuống thì chúng ta lệnh bán không phải là ưu tiên đúng không ạ à, bên cạnh đó thì Nasdaq chúng ta cũng rất là thành công đó, chúng ta canh Nasdaq hoặc điều chỉnh lên chúng ta bán ờ, và cái khu vực cả 133 134 này là khu vực bán hợp lý Nasdaq thì vẫn vẫn đã rời trên tăng rồi các bạn nhé đây các bạn nhìn có nhìn thấy Nasdaq rời trên tăng rồi và xuông chung của Nasdaq là chúng ta chỉ có canh canh trên bán xuống thôi lệnh AU của chúng ta cũng hợp lý AU của chúng ta cũng khớp lệnh ở vùng 0.7820 7830 sau đó giá giảm được hơn 100 pip tuy chưa đến điểm chốt lời 150 pip nhưng nếu các bạn chốt lời non thì có thể chốt lời cũng được 100 pip còn nếu không chúng ta tiếp tục giữ sang tuần sau không vấn đề gì cả Nói chung là trong tuần thì các lệnh ờ, mua bán của chúng ta đều khá là hợp lý và tuần tới thì kỳ vọng chúng ta sẽ tiếp tục là một tuần mua bán thành công Xét về yếu tố thông tin thì tuần qua tâm điểm của thị trường đặt ở là cuộc họp của Fed. Tuần qua thì doanh số bán lẻ của Mỹ sụt giảm rất là mạnh các bạn nhé. À, ờ, doanh số bán lẻ lõi sụt giảm là 2,7% so với dự kiến là tăng 0,2% à, ờ, và so với kỳ trước là 8, dương 8,3% thì sụt rất là sâu. Đó, doanh số bán lẻ cũng sụt giảm là âm 3%, dự đoán chuyên gia chỉ là âm 0,5 và so với kỳ trước là dương 7,6 thì sụt giảm rất là mạnh. À, tâm điểm của Fed tuần qua thì Fed tiếp tục duy trì cái chính sách tiền tệ lỏng lẻo. À, những cái chính sách của Fed tạm thời là nhất quán và Fed không đưa ra tín hiệu nào mới cả. Trong câu chữ của Fed cũng không nói gì tín hiệu mới, không nói gì việc tăng lãi suất hay là đường cong lãi suất. Kiểu như vậy, do vậy là cuộc họp của Fed tuần qua không gây ra sự biến động nhiều đối với thị trường tài chính. tâm điểm tuần tới của chúng ta thì sẽ tập trung vào là chúng ta sẽ có cuộc ờ, điều trần của Fed nhá. Tuần tới ngày thứ hai thì vào lúc 9 giờ 9 giờ AM của Mỹ tức là 9 giờ của 9 ờ, giờ tối Việt Nam ấy thì chủ tịch Fed sẽ phát biểu. Vào ngày thứ ba thì chủ tịch Fed sẽ điều trần trước uh, Hạ viện. Uh, bên cạnh đó thì có doanh số bán nhà mới các thành viên FOMC phát biểu William này đó, nói chung là các thành viên FOMC phát biểu chắc động không biến động quá nhiều đó. ngày thứ tư thì chúng ta cũng có chủ tịch Fed điều trần trước thượng viện vào lúc 10 giờ tối bên cạnh đó thì vào lúc 8 giờ 30 nó có đơn đặt hàng hóa lâu bền đơn đặt hàng hóa lâu bền đúng không và ngày thứ sáu thì nó sẽ là GDP quý của Mỹ GDP sơ bộ nhé GDP final sơ bộ đấy Nói chung là các thông tin tuần tới thì sẽ không có thông tin nào đây là ngày thứ năm các bạn ngày thứ sáu thì uh, Mỹ không có thông tin gì quá quá quá mạnh không được đánh giá đánh giá sao mạnh Nói chung là tuần tới thì tâm điểm của thị trường sẽ đặt vào cái à, hai cuộc điều trần của Fed nhiều khả năng thông thường tại những cuộc điều trần thì Fed hay nói thực trạng về nền kinh tế và nó hay ờ, gây ra là USD giảm vàng tăng đó đây là thông thường nhé không phải tất cả các bạn nhé bởi vì nền kinh tế Mỹ hiện nay thì vẫn đang phục hồi Đấy, còn đang phục hồi nhanh hơn dự kiến do vậy là không hiểu là cuộc họp FOMC tuần trước thì Fed không có thay đổi gì về cái chính sách tiền tệ thì chắc tại cuộc ờ, điều trần này Fed cũng sẽ không nói gì về việc thay đổi chính sách ờ, đang áp dụng hiện tại do vậy tuần tới nhiều khả năng thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật thôi đấy vì nó không có thông tin gì quá mạnh ảnh hưởng đến sự thay đổi chính sách của tiền tệ do vậy xét dưới góc độ cơ bản tuần tới thông tin của thị trường nó sẽ không có thông tin gì đột biến và nhiều khả năng uh, thị trường tài chính sẽ biến động theo kỹ thuật tuy nhiên hiện nay có hai yếu tố sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường thứ nhất là đối với các cặp tiền tệ thì chỉ số DXY nó sẽ ảnh hưởng. Chúng ta nhìn trên chart DXY. Hiện nay trên à, chart tuần DXY ạ thì DXY đang trong xu hướng là phục hồi. Chart ngày thì đang trong xu hướng tăng giá. Chart tuần đang trong xu hướng phục hồi tiếp tục tăng giá hướng đến vùng cao hơn. Đấy, nhịp tăng từ 89 à, tăng lên 92 và đã điều chỉnh rồi, nhiều khả năng tuần tới sẽ tuần tăng giá tiếp. Như vậy thì khi đô la tuần tới sẽ lấy lại sức mạnh tăng giá thì đô la sẽ tăng giá hay các cặp tiền tệ khác sẽ giảm giá so với đô la trong tuần tới nhá. Tuần tới mục tiêu của đô la đầu tiên sẽ là phải vượt 925, sau đó là hướng đến vùng giá là 93, 94. Cái yếu tố thứ hai chính là lãi suất của Mỹ. Lãi suất 10 năm thì đối với lãi suất 10 năm của trái phiếu chính phủ Mỹ nó rất quan trọng bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến ờ, hầu hết các thị, thị trường tài chính từ chứng khoán, vàng, dầu thì chúng ta đang nhìn thấy cái đà tăng của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó đang trong xu thế là ngày một tăng mạnh hơn. Đấy, nó đang tăng theo đường cong parabol và cái đường cong parabol này thì ngày một mạnh các bạn nhá. Đấy, nó đang tăng theo cái đường cong parabol. Đường cong parabol này đang ngày một dốc. Với cái độ dốc của đường cong parabol ngày một dốc như này ạ thì chúng ta phải hiểu là như vậy thì thị trường sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ lãi suất chính phủ trái phiếu chính phủ Mỹ trong một vài tuần tới sẽ tăng tốc mạnh hơn nữa và như vậy nó sẽ sớm cán đích 2% thậm chí nó sẽ vượt qua đợt khủng hoảng Covid trước Covid thì lãi phiếu suất chính phủ Mỹ đứng ở vùng giá là 1,6 đến à, đây các bạn này trước Covid này lãi suất chính phủ Mỹ đứng ở vùng giá là 1,6 đến 2% sau đó Covid là lao mạnh xuống 0,6 chạm thấp nhất là 0,5 sau đó từ vùng 0,6 năm à, tháng 8 0,5 của tháng 8 này tăng ngược lên đến đây từ 0,5 mà tăng lên 1,7 là rất kinh khủng các bạn nhé tăng hơn 3 lần rồi và nếu kịch bản của giá dầu lặp lại rất nhiều khả năng cái lãi suất chính trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ vượt 2 và hoàn toàn có thể chạm mốc là 3% trong mấy tháng tới, 2 3 tháng tới. Nếu thật sự nó vượt hai thì nó sẽ ảnh hưởng cực mạnh đến thị trường tài chính. Đặc biệt là thị trường chứng khoán sẽ lao dốc rất là mạnh. Nên bạn nào giao dịch trên thị trường chứng khoán thì cẩn thận với việc lãi suất chính phủ Mỹ nhé. Chắt ngày thì nó tăng rất là mạnh và đang thể hiện xu hướng parabol càng ngày càng mạnh. Chắt tuần. Đây chắt tuần thì xu hướng của nó đang rất là mạnh. Các bạn nhìn nhá. 7 tuần tăng giá liên tiếp rồi, chưa dấu hiệu dừng. Trước đó này, khi trái phiếu chính phủ Mỹ tăng từ 0.5 tăng lên khu vực 1. Đấy, mất mấy tháng đó nhưng mà từ một trở đi tăng rất nhanh đó, đang có xu hướng ngày một tăng mạnh đó, chỉ báo kỹ thuật mà ACD cũng đã vượt không và đang hướng đến một cái đợt tăng rất là mạnh đó, trên chart tháng thì xu hướng tăng của nó đang rất rõ nhé, các bạn đang nhìn này đây là tháng thứ ba liên tiếp tăng giá và giá đang có xu... nến đang có xu hướng dài hơn như vậy hoàn toàn nến tháng 3 này sẽ là một nến đóng cửa rất mạnh nếu tôi dự kiến không nhầm tháng 3 này hoàn toàn đóng cửa tầm 1,9 đến 2% và tháng 4 mới chính thức là tháng mạnh nhất của lãi suất bond, hoàn toàn có thể hướng đến vùng giá là 2.5 2.8 trong tháng 4. Do vậy, tôi khuyến nghị uh, bà con là lãi suất chính phủ Mỹ đang tăng rất mạnh, điều này đồng nghĩa việc là chi phí đi vay sẽ rất là mạnh và nó sẽ đè nặng lên cái áp lực phục hồi của nền kinh tế khi lãi suất tăng lên mà lãi suất tăng lên thì chi phí sản xuất chi phí đi vay mọi thứ đều tăng rất là mạnh đấy coi như là cái năm tiền rẻ kết thúc rồi các bạn quên tiền rẻ đi nhá lãi suất tiền rẻ kết thúc rồi mặc dù bây giờ Fed vẫn đang duy trì chính sách là bơm tiền rẻ và lãi suất lỏng lẻo tuy nhiên theo tôi kỷ nguyên tiền rẻ có lẽ bắt đầu kết thúc rồi nó sẽ mất từ 3 đến 6 tháng nữa để ngấm vào thị trường như vậy uh, nếu tôi uh, không nhầm thì hoàn toàn là lãi suất của Mỹ có thể vượt 2% và duy trì trên 2% đến cuối năm. Như vậy buộc Fed sẽ phải hành động là sớm hơn, thu hẹp gói kích cầu sớm hơn, sớm hơn dự kiến. Đấy, gói mua trái phiếu chính phủ và mua uh, giấy tờ thế chấp trên thị trường uh, chứng khoán đấy. Và với chát tháng bây giờ mới bắt đầu báo hiệu tăng mạnh thì xu hướng của nó sẽ tăng còn tăng dài đấy, không không tăng đơn giản đâu. Và khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng điều này nó phản ánh là tình hình lạm phát và lạm phát thì đương nhiên là vàng và các tài sản chuồn an toàn sẽ lên ngôi vàng vàng hóa sẽ lên ngôi các bạn lưu ý nhá Đó. chỉ số hàng hóa thì tuần trước tôi chỉ quý vị rồi tôi sẽ không chỉ lại nữa chỉ số hàng hóa thì đang rất là mạnh và sẽ tiếp tục tăng giá thôi đây chỉ số hàng hóa đây đây chúng ta xét chỉ số của Dow Jones AIG đây đấy chỉ số hàng hóa chúng ta nhìn thấy đấy đang vượt tăng rất là mạnh áp chen rồi bây giờ nó điều chỉnh cũng đây là điều chỉnh để lấy đà lên thôi chát tháng của nó mới bắt đầu tăng này đấy mới bắt đầu báo tăng này xuống tăng sẽ còn mạnh và kéo dài đấy như vậy thì uh, xuống chung của chúng ta là vàng của chúng ta sẽ lên chúng ta lưu ý nha bất chấp đô la index lên vàng vẫn tăng chúng ta lưu ý do vậy xuống chung của chúng ta đối với cậu vàng là canh dưới mua lên Bây giờ tôi sẽ đi phân tích chi tiết về cậu vàng. Lãi suất thế đủ rồi. Đây. Xét uh, như tôi phân tích trước thì cậu vàng đang có dấu hiệu hình thành mô hình vai đầu vai. Đấy, nó đang hướng đến cái vai phải của nó tuần trước break out giả rồi, nhiều khả năng tuần này sẽ break out thật. Điểm break out hiện nay đang đặt ở 45 46. Như vậy, nếu trong tuần này trên chart H4 cậu vàng đóng cửa đến H4 trên 50 thì vàng cứ điều chỉnh về vùng giá quanh 45 cộng trừ hai giá chúng ta mua lên nhá. Chúng ta sẽ dừng lỗ 10 giá. Đấy. Là 35. Còn lại là chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến vùng giá là trước mắt là 65. Xa hơn theo tôi chúng ta nên hướng đến vùng giá 85 nhá. Chốt lời 85 chứ 65 gần quá. Nói chung là chúng ta mua bộ các bạn lưu ý nhé, nến H4 cần đóng cửa, đóng cửa nến các bạn nhé, không phải chọc dâu nhé trên 50 thì khi giá điều chỉnh về vùng 45 cộng trừ hai giá chúng ta mua nhá. Ngược lại, nếu đầu tuần mà giá vàng điều chỉnh ngay thì cậu vàng có thể hướng đến cái chen hỗ trợ này thì khu vực của nó sẽ rơi đâu đó quanh vùng 28 30 thì chúng ta sẽ mua ở đây dừng lỗ 20 nhá. Còn chốt lời của chúng ta thì trước mắt là hướng đến vùng giá ngắn nhất thì chúng ta đến 65 còn không chúng ta cứ chờ 85 thôi đấy xu hướng giá vàng rồi ờ, trên chart H1 chúng ta có thể nhìn rất rõ cái xu hướng tăng của cậu vàng giá đã hoàn toàn vượt MA 200 và bây giờ được hỗ trợ bởi MA 200 hôm trước giá cũng test đúng MA 21 này quay đầu này bây giờ nếu giá điều chỉnh tuần tới thì nó cũng sẽ về đây quanh khu vực MA 200 đang đứng ở 27 28 nó sẽ tiếp tục kéo lên tầm 28 30 đấy là khu vực chúng ta mua nhá dừng lỗ đáy tuần trước thôi 20 còn chốt lời thì chúng ta nhìn thấy giá vàng đang đi trong cái kênh giá H1 này và hoàn toàn nó sẽ tìm đến cái vùng giá 80 85 trong tuần tới. Tuần tới nếu giá vàng tìm đến kênh giá vùng giá 80 85 chúng ta hoàn toàn có thể bán nhẹ ở khu vực này nhá. Dừng lỗ 10 giá và chốt lời 20 giá. Tất nhiên là tôi không khuyến nghị quý vị ưu tiên lệnh bán. Tuy nhiên nếu giá tăng lên và test kênh hỗ trợ thì các bạn hoàn toàn có thể vào lệnh bán nhẹ thôi. Ừ. Với lệnh bán thì là lệnh không xuôi chiều các bạn hoàn toàn có thể giảm bớt khối lượng nhé giảm nửa khối lượng chẳng hạn đó đấy là cách đánh của chúng ta xu hướng tuần tới thì giá vàng sẽ tiếp tục tăng quan điểm của tôi thì giá vàng hiện nay sẽ tăng ít nhất là giá vàng sẽ tăng để tiệm cận lên vùng giá 85 sau đó giá vàng mới suy nghĩ hướng đi tiếp theo đó hiện nay giá vàng là đang tăng thì chúng ta cứ canh dưới mua lên thôi không vấn đề gì cả đó là đối với cầu vàng còn đối với chứng khoán Mỹ thì à, Dow Jones cuối tuần có hai phiên nhấp nháy báo tín hiệu giảm. Tuy nhiên tín hiệu này nó không được quá mạnh nhưng nó cũng khá là tin cậy trong điều kiện là lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng mạnh. Do vậy nếu bạn nào mạo hiểm thì các bạn có thể tham gia bán trước. Đấy, các bạn chờ giá phục hồi lên 30, hiện nay giá đang là 32.600. Các bạn chờ giá phục hồi lên quanh 33.000 cộng trừ 100 giá các bạn bán. Dừng lỗ trên đỉnh hôm trước là 33.300 còn nếu các bạn nào cẩn thận các bạn chờ giá phá hẳn chen thì chúng ta mới bán trong tuần tới để xác nhận phá chen là giá phá 31.000 nhá đóng cửa dưới 31.000 thì các bạn canh test lại chen đấy các bạn bán đó là về Dow Jones còn đối với Nasdaq thì Nasdaq thì Dow chen rồi các bạn chỉ canh bán thôi Nasdaq cứ hồi lên 133 134 là các bạn bán đấy Nasdaq thì các bạn dừng lỗ tôi 200 giá còn chốt lời thì là tầm 500 đến 1.000 giá tùy theo bạn kỳ vọng thôi còn nếu không các bạn có thể giữ dài Nasdaq thì đã vào đau chen rồi các bạn cứ canh trên bán xuống thôi SP500 thì tương tự như Dow Jones chưa phá chen các bạn nhé tín hiệu đảo chiều của SP500 nó cũng tương tự như tín hiệu Dow Jones thôi các bạn hoàn toàn có thể chờ SP500 bán quanh 39.000 3.950 3.960 các bạn dừng lỗ cho tôi 50 giá nhé còn chốt lời tầm 200 giá nếu không thì các bạn chờ SP500 khi nào đóng cửa phía dưới 3.800 Đóng cửa phía dưới 3.800 thì các bạn bắt đầu bán Thì các bạn có thể dừng lỗ là tầm 50, 50 giá Còn chốt lời 200 giá 150 200 giá Đối với giá dầu Dầu thì uh, có đỉnh rồi các bạn lưu ý nhá Quan điểm của tôi dầu có đỉnh rồi Với cái uh, ờ, chen hỗ trợ tăng ngắn hạn thì dầu đã phá qua rồi Hiện nay đang test đúng chen ở 615 này đấy ờ, bạn nào mà mạo hiểm thì có thể bán luôn ở quanh vùng 62 này nếu không các bạn chờ giá dầu hồi lên test cái khu vực trên này test cái kênh giá này tất nhiên là nếu chờ hồi lên thì nếu nó test được thì bán được cao còn không test được thì thôi phải chịu đấy thì các bạn có thể canh bán giá dầu ở quanh vùng giá 63564 đấy dừng lỗ giá vượt qua 66 nhá canh bán 63564 dừng lỗ giá vượt qua 66 mục tiêu tuần tới của giá dầu sẽ hướng đến vùng giá 54 55 đấy giá dầu thì cũng là đi xuống rồi có đỉnh rồi như chỉ số DXY tôi vừa nói thì là DXY tuần tới sẽ tiếp tục tăng giá DXY mà tăng giá thì tức là các cặp tiền tệ khác gắn với đô la index thì sẽ giảm giá do vậy xu hướng chung của các cặp tiền tệ trong tuần tới chúng ta sẽ canh gắn với đô la chúng ta sẽ canh canh xu hướng là đô la tăng giá nhá ví dụ như cặp u cạc U cạc đô la tăng giá đồng nghĩa với cặp này sẽ tiếp tục giảm giá. Như vậy cặp này chúng ta cũng sẽ canh bán. Chúng ta bán tại đâu? Giá test trên thôi. Hiện nay giá đang 1.2506. Nếu giá test lên vùng 1.27 1.2700 hoặc 1.2720 chúng ta bán, chúng ta dừng lỗ 60 pip, cần chốt lại 200 pip cho tôi. Cặp EU thì cũng sẽ xuống thôi. Nhưng mà tôi chưa nhìn thấy tín hiệu xuống mạnh của cặp EU này. Có lẽ EU nếu các bạn bán các bạn vẫn hoàn toàn có thể bán nhưng mà EU thì tôi lại đang nhìn thấy là đây nó đang đi trong cái kênh giá này do vậy chúng ta có lẽ phải đợi cái kênh giá này có lẽ EU chúng ta không nên giao dịch bởi vì nhìn thấy biên độ biến động nó hẹp và cái xuống xuống của nó không không rõ không mạnh không mạnh chứ không phải không rõ các bạn ạ ngược lại các bạn ờ, canh nhé nếu EU test lại chen thì các bạn bán thôi đó nếu tuần tới EU mà tăng giá này để test lại cái khu vực này 1.27180 nhá 7 1.27170 1.27180 thì các bạn bán không thì thôi đối với AU AU thì à, chúng ta bán rồi Đấy, lời được trăm pip rồi nếu các bạn có thể tiếp tục duy trì vị thế hoặc nếu tuần tới nó lại test lại khu vực này chúng ta cứ tiếp tục bán thôi 0.7830 nhá cộng trừ 10 pip chúng ta cứ bán AU à, các bạn cứ dừng lỗ cho tôi 50 pip và chốt lời chào 50 pip Uzi Uzi thì tuần tới nó đã hình thành cái cái gì tín hiệu yếu rồi nhiều khả năng nó sẽ điều chỉnh nhưng xu hướng chung của Uzi đang là đi lên do vậy nếu các bạn bán vẫn bán được nhưng mà các bạn phải dừng lỗ và tôi khuyến nghị là bán thì giảm khối lượng đi nhé chúng ta vẫn có thể canh bán Uzi nếu tuần tới ở vùng giá 1.0920 nhé 1.0920 cộng trừ 5 pip chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 100 pip thôi bởi vì AU đang ở xu hướng lên chúng ta mua, ưu tiên mua lên UZ nếu UZ giảm về vùng giá 106.5 tức là giảm 300 pip chúng ta ưu tiên mua lên chứ không ưu tiên bán xuống nhá GU thì chúng ta bán xuống thôi USD tăng thì GU giảm như vậy GU chúng ta sẽ canh bán quanh cái Fibo 50% này 1.4 nhá cộng trừ 10 pip các bạn dừng lỗ tôi khi vượt qua Fibo 618 1.4 060 65 nhá dừng lúa tôi 65 pip còn chốt lời các bạn chốt lời tôi ngắn hạn các bạn chốt tại đây 1.3770 tức là chốt lời tầm 230 pip còn dài thì các bạn chốt lời của tôi là khu vực này 1.36 tức là 400 pip tùy theo thôi Uzi mà xuống, GU xuống như vậy, GG cũng sẽ xuống thôi. Như vậy GG chúng ta hoàn toàn có thể canh test lại đỉnh cú chúng ta bán nhé. Chúng ta có thể canh GG. Nếu GG test lại khu vực 152.2 cộng trừ 10 pip chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ khi nó vượt qua đỉnh cũ 152.7 nhá. Còn chốt lời thì các bạn có thể chốt ở 150, xa hơn là 149. rồi thôi chúng ta không giao dịch. GAU cũng vậy. Đấy, như vậy là xu hướng chung của thị trường sẽ là xu hướng đi uh, ờ, USD đi lên vàng đi lên còn các uh, chứng khoán đi xuống dầu đi xuống nhé còn tôi có lưu ý một chút là các bạn lưu ý là BTC nhé BTC hiện nay đang cảnh báo phân kỳ rồi đang cho tín hiệu phân kỳ và nhấp nháy tín hiệu giảm à, có cái đỉnh phân kỳ rất là rõ phân kỳ trên CD nên nhiều khả năng BTC sẽ sẽ đi xuống thì các bạn liên lưu ý tôi cũng sẽ không phân tích chi tiết nó vì BTC biên độ biến động nó rất là rộng nhưng tôi lưu ý các bạn là nếu các bạn có BTC thì nên canh chốt Đấy, còn các bạn bán xuống thì nên hạn chế bởi vì nó có tín hiệu đi xuống nhưng biên của nó bây giờ rất là rộng ba bốn nghìn giá đi như không đó là toàn bộ nhận định thị trường uh, vàng chứng khoán tiền tệ uh, tuần từ 22 đến 26 chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công